từng tháng năm ta yêu nhau đắm sâu bây giờ phải giấu vì lỗi do ai để giờ đây ta phải mang đắng cay có lẽ do duyên hợp tan chỉ đến đây thôi người ơi mình xa nhau là lỗi dù đã chia tay nhưng anh vẫn mong em được hạnh phúc phải cố gắng cười để nhìn em lòng quặn đau từ hỏi vì sao mình lại xa cách nhau chilling